Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thời sự Việt Nam xin gửi đến quý vị và các bạn tin mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết được thông tin qua những bản tin mà chúng tôi đã phát sóng trước đây, hiện nay làn sóng di cư lũ đập Tam Hiệp tại 6 tỉnh Trung Quốc đang hoạt động đến mức báo động. Dân số của làn sóng di cư của các tỉnh Hạ Lưu đập Tam Hiệp gấp hơn 3 lần dân số đất nước Việt Nam chúng ta. Với số dân đông như vậy, chúng ta sẽ không kiểm soát được, không biết Tập Cận Bình có lợi dụng những dòng người đông đúc mà cho quân sang xâm chiếm nước ta hay không. Và những diễn biến liên quan đến vụ việc này, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trực tiếp chỉ đạo và tăng cường viện binh trấn thủ tại biên giới đã cho chúng ta thấy chính phủ Việt Nam đến nay vẫn đang giữ vững lập trường kiên quyết của mình như ban đầu, bất chấp việc Trung Quốc gia tăng sức ép nhiều mặt hay gửi yêu cầu Việt Nam mở cửa biên giới, việc tăng cường nhiều sư đoàn cơ giới hiện nay đến trấn thủ tại biên giới và qua lời phát biểu kể trên như một cái tác thẳng vào mặt chính quyền Tập Cận Bình. Đó được xem là một lời tuyên bố đanh thép rằng Việt Nam vẫn đóng cửa biên giới, không đóng cửa mà còn đóng thắt chặt hơn. Vương quốc, cái ảo tưởng nó đi. Bất kể kẻ nào xâm phạm trái phép quân đội Trung Quốc sẽ có hành động quân sự, đe dọa nguy hiểm trực tiếp đối với đất nước Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, Tính thêm đến thời điểm sáng ngày hôm qua, đã có thêm 5 con tàu chở khách cỡ nhỏ và cỡ lớn của Trung Quốc gửi công hàm khẩn cấp đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng xin được lánh nạn. Nhưng tất nhiên để đảm bảo an ninh cho Hải Phòng nói riêng và toàn bộ khu vực miền Bắc nói chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ông Nguyễn Văn Tùng đã thẳng thừng từ chối để đảm bảo an ninh cho Vịnh Bắc Bộ thành phố Hải Phòng đã kết hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do đồng chí Đại tá Nguyễn Viết Khánh làm tư lệnh, đưa 5 tàu cảnh sát biển ra ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, tăng cường canh gác và trấn thủ vùng biển Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam để phòng thủ tàu Trung Quốc. Từ lãnh hải của Việt Nam, Đại tá Nguyễn Viết Khánh trả lời với báo Thanh Niên vào tối ngày 21 tháng 6 vừa qua như sau. Tối nay vùng 1 Hải quân sẽ tăng cường thêm hai tàu khu trục Linh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ từ cảng quân sự Cam Ranh, Vịnh Bắc Bộ để tăng cường thắt chặt an ninh của Vịnh Bắc Bộ và chính ủy. Tư lệnh vùng 1 Hải quân tuyên bố sẽ không để một con ruồi của Trung Quốc nào có thể bay qua được hệ thống phòng thủ tại đây. Được biết vào tối hôm qua, Kính thưa quý vị và các bạn, với bộ binh, lục quân và không quân, hải quân Việt Nam của chúng ta đang ngày càng phát triển và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chiến hạm mang tên vị vua Đinh Tiên Hoàng có khả năng tàng hình, tìm kiếm, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu trên không, binh biển và chống ngầm, đồng thời có thể tích hợp hàng loạt các vũ khí hiện đại, vì đã chính thức cập cảng Cam Ranh đã biên chế vào lực lượng hải quân Việt Nam. Ngay sau đó, chiến hạm Đinh Tim Hoàng do nhà máy đóng tàu của Nga đóng theo hợp đồng và ký kết với nhau. Phía Nga và Việt Nam đăng ký đồng trị giá 350 triệu USD, đóng hai chiến hạm do Viện Thiết kế Quân sự Nga thiết kế. Cùng với đó là tàu Lý Thái Tổ tiếp nhận sau Đinh Tiên Hoàng. Đây là lần đầu tiên Hải quân Việt Nam sở hữu những tàu chiến mặt nước có lượng dạng nước 22.000 tấn. Ở đó Hải quân Việt Nam đã tạm biệt thời đại hoạt động ven bờ, chuyển sang giai đoạn hoạt động ở khu vực biên giới gần đó. Và chủ yếu nhất là tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng sử dụng hệ thống trị phi kiểm soát loại mới nhất của Nga nên những chiếc tàu này có thể nhất hóa được kiểm soát hệ thống hỏa lực Ngoài ra, nhờ được trang bị hệ thống trinh sát gây nhiễu điện từ thế hệ mới, cùng với tàu ngầm Kilo 363, máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2 và tên lửa chống đạn siêu âm thanh bắn 300 km, tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ sẽ giúp quân đội Việt Nam chính thức có được những năng lực tiến công đa năng 3 trên 1, trên không, dưới nước và trên mặt nước, ở các khu vực gần biển, đặc biệt là việc nâng cao đáng kể khả năng chống ngầm. Với sự phối hợp tác chiến đa chiều, Việt Nam cũng có cơ hội hình thành được năng lực phòng thủ gần Biển Đông tương đối hiệu quả. Năng lực kiểm soát và tấn công hàng hải Việt Nam sẽ mở rộng hơn, cho phép thực hiện chiến lược chống tiếp cận và chiều sâu được huy động đến Vịnh Bắc Bộ để bảo vệ an ninh cho vương quốc này. Việt Nam tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ chắc chắn sẽ khiến cho Trung Quốc phải e sợ bởi sức chiến đấu và tác chiến hoàn hảo siêu việt của nó. Giới chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề Trung Quốc đánh giá việc chính phủ Việt Nam huy động hai tàu khu trục tên lửa Ninh Tiên Hoàng và Vịnh Bắc Bộ trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay đã chứng minh chính phủ Việt Nam rất cương quyết với vấn đề này. Việc đưa tàu khu trục để bảo vệ Vịnh Bắc Bộ đã cho thấy tính cương quyết trên đường lối ngoại giao với Trung Quốc hiện nay. Việt Nam không hề e sợ Trung Quốc khi bất kỳ đó chăng là chủ trương đường lối ngoại giao hòa bình, hữu nghị của Việt Nam nên mới để Bắc Kinh bành trướng phát xít trên Biển Đông như vậy. Trong tương lai với sự giúp đỡ của Mỹ chắc chắn tại Biển Đông Việt Nam sẽ chiếm thế thượng phong trong những cuộc xung đột và tranh chấp với Hải quân Trung Quốc. Quân đội của Việt Nam hiện nay đã sở hữu nhiều kho vũ khí hiện đại và rất nhiều đơn vị tinh nhuệ chiến đấu trên biển cũng như trên không và Trung Quốc sẽ nhận trái đắng nếu còn tiếp tục những yêu sách bành trướng hiện nay tại Biển Đông. Kính thưa quý vị và các bạn, lũ ở Trung Quốc như một cơn cuồng nộ mà Thượng Đế đã giáng xuống cho Trung Quốc trong thời gian qua bởi sự gian ác của chính quyền Trung Quốc. Cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào thành phố Vạn Ninh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào tối ngày 18 và ngày 19 tháng 6 vừa qua, đe dọa trầm trọng đến tình hình lũ lụt đang hoành hành tại đất nước này. Trong 6 năm tháng vừa qua, nhiều cơn bão và lốc xoáy đổ bộ vào Trung Quốc như cơn thịnh nộ của tạo hóa đã xảy ra đối với Trung Quốc với sức gió khoảng 100 km h gió giật và mưa lớn tại tỉnh Hải Nam, bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, khu vực quận Tây An, Tân Hoa Xã. Tất cả tàu chở khách qua eo biển Quý Châu giữa Hải Nam và Quảng Đông tạm ngừng hoạt động từ ngày mùng 5 đến nay. Vì lúc này Trung Quốc vẫn đang vật lộn với tình hình lũ lụt triền miên cả miền Bắc và khu vực Bắc Kinh. Chỉ trong vòng một tuần qua, mưa bão đã ít nhất làm cho 164 người chết và 125 người mất tích, tổng cộng là 31.000 người của 12 tỉnh thành bị ảnh hưởng. Mưa lũ năm nay có liên quan mật thiết với hiện tượng Nino, có thể là đợt mạnh nhất kể từ năm 1951. Trung tâm Dự báo Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết, từ năm 2016 đến nay, đã có 1.074 người thiệt mạng vì thiên tai, bao gồm lốc xoáy lở đất. Tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai trong vòng 6 tháng đầu năm 2020 đã lên đến 298 tỷ nhân dân tệ, tức là 44,63 tỷ đô. An Huy, Phúc Kiến, Quý Châu, Hồ Bắc, Giang Tô và Giang Tây là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sự phẫn nộ bao trùm khi người dân cáo buộc chính phủ không cảnh báo về cơn đại hồng thủy và tìm cách che đậy thông tin trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, một sinh viên sống và học tập tại đây cho biết, vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, mưa bão to nhưng không có một cảnh báo về sự bất thường khi chỉ qua nửa đêm. Một chút, tiếng loa phát thanh đột ngột vang lên báo động. Lũ lụt trên sông gần như đã tràn bờ, chưa kịp làm gì, dòng nước lũ xả đập vào nhà của tôi. Người lớn còn không kịp cứu mình thì nói gì là trẻ nhỏ và người già. Anh Lưu kể, tôi may mắn bám vào được cành cây. Khi đến sáng sớm, anh phát hiện người thân của mình, gồm cha mẹ, em trai trên mái nhà. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp báo vào đêm ngày 19 tháng 6 vừa qua, thì đại diện Trung Quốc đã đứng lên xin lỗi người dân, nhưng điều đó đã là quá muộn không thể nào xoa dịu được sự giận dữ, nhất là hình ảnh những đứa trẻ được kéo ra từ bùn đất được lan tải trên miền trọn mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin khí tượng Trung Quốc, trong 3 ngày liên tiếp có mưa lớn hoặc mưa cực lớn ở những nơi đồng bằng Châu Giang và Quảng Đông Á. Mưa lớn tiếp tục ở những nơi như hòa Nam và một số vùng sẽ có mưa to và bão sẽ ảnh hưởng tới sự di chuyển về lượng mưa ở phía Bắc Kinh. Khu vực giữa hạ lưu sông Dương Tử sẽ bước vào đợt cuộc đầu mùa. Thưa quý vị và các bạn, sự đe dọa của thiên tai là thật sự nghiêm trọng và không ngừng nghỉ, ảnh hưởng đến đập Tam Hiệp mà nơi mà các chuyên gia đánh giá là sắp có một cơn đổ vỡ. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong bản tin ngày hôm nay và tất cả những tin tức có liên quan đến chiến sự căng thẳng giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc đối với các nước trên thế giới cũng như những ảnh hưởng mà Trung Quốc đã gây ra cho các nước trên thế giới. Bên cạnh đó là việc vỡ đập Tam Hiệp và ảnh hưởng của làng người di dân sang Việt Nam. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin và gửi đến cho quý vị trong những bản tin kế tiếp. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe tin tức thời sự.